Hi, kênh sức khỏe và đời sống với tổng đài tư vấn 0932 052 893 rất vui khi quay trở lại các bạn video ngày hôm nay à, thì sau đây mình xin chia sẻ đến cho các bạn nữ giới một cái dòng sản phẩm gọi là nước hoa kích dục cực mạnh mà để cho các chị em phụ nữ quyến rũ các chàng trai cũng như là gợi gắm các anh chàng đại gia à, muốn à, dự lựa trong các à, chuyện chăn gối tình cảm vợ chồng các bạn ạ à thì đây là cái dòng sản phẩm à, có tên gọi là nước hoa Lura các bạn nhé hàng này hàng nhập khẩu hàng chính hãng của Mỹ à, với những cái thành phần chất uh, pheromone này chất antiten này đối với những cái thành phần này nó sẽ khiến cho các chàng trai khi ngửi phải đó các bạn cảm giác rất là rạo được người ta quyến luyến và người ta không bao giờ quên được cái mùi hương của các chị em phụ nữ các bạn ạ à thì nói chung là trong những cặp quan hệ vợ chồng đó các bạn thường thường là về sau này nó không còn mặn mà như trước nữa thì uh, những chị em nào uh, muốn mà có một cái cuộc yêu cuộc yêu trở nên thăng hoa hơn cũng như là kích thích người ông người bạn chồng bạn tình của mình uh, trở nên gần gũi và xích lại gần nhau hơn thì các anh nên sử dụng cái dòng sản phẩm nước hoa này nha nước hoa này là dạng nước hoa cực mạnh mà đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của các chị em trên thị trường ngày nay mà muốn uh, kích dục các chàng trai cũng như là muốn cưa cộng các uh, ông chồng đó đấy dạ rồi thì à, đối với cái dòng sản phẩm nước hoa này thì à, với giá bên hiện tại à, kênh sức khỏe và đời sống bên mình đang phân phối với giá là 550 ngàn à, các chị em sử dụng rất là đơn giản thôi mình chỉ cần xịt vào ờ, cổ tay hoặc là vai gáy và những nơi nào mà những đàn ông có thể ngửi sâu các bạn ạ bảo đảm là khi ngửi phải là không bao giờ quên được cái mùi hương của này rồi thì thì nếu như mà chị em nào mà có nhu cầu muốn sử dụng cũng như là uh, ờ, dùng sản phẩm này cũng như là kích dục các chị anh chàng trai cũng như là đàn ông của mình thì à, các anh liên hệ vui lòng liên hệ đến số là 0932 052 893 thì à, ngoài những cái dòng sản phẩm à, này ra thì bên hệ thống kênh sức khỏe và đời sống cũng có phân phối rất là nhiều những dòng sản phẩm khác như là đồ chơi tình dục giữa nam nữ uh, búp bê tình dục hay là những thuốc cường dương chúng sẽ trên sớm hay là gel bôi trơn để có thể giúp mình đạt khoái cảm tốt hơn các bạn ạ dạ rồi thì mình xin kính chúc các chị em phụ nữ mua đúng dòng sản phẩm này và sử dụng một cách thành công nhất nhé xin kính chào tất cả anh chị em